ly hôn ờ, cách đây 4 năm mà ly thân là 5 năm. À, tụi em cũng ly dị cách đây 4 năm nhưng mà tụi em thì chưa có cháu. À, em ở ngay khúc vòng xoay An Lạc á anh. À vậy là dạ. gần quá. Thế thì gần chỗ mấy thằng bạn anh rồi. Đừng uh, thứ đừng có nói gần mấy thằng bạn. Thì ý em hay lên chỗ ông bạn lên bạn hay ở đó luôn đi được không thôi, lên trong mình chuyển qua đó mình kinh doanh đồ nội thất dòng xoay an lạc quận 6 được không thì kinh doanh đấy thì chỗ nào cũng được anh ạ vì có em đời ấm em, mình có nhau như ngày xưa đã từng Em chào anh Quyền Linh chào và em. chị Hồng Vân và chào bạn bên kia và chào toàn bộ ờ, khán giả nữa. Em tên là Lưu Quốc Duy, năm nay 40 tuổi. Em sinh ra ở Thái Bình và đang làm việc và kinh doanh ở Đồng Nai. Làm gì Duy? Em uh, kinh doanh nội thất. Kinh doanh nội thất. Ừ, Mời Đồng nhà Nai. gái. Rồi mình uh, giới thiệu đi cưng. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Diệu Thúy. À, em năm nay 33 tuổi. Trời thì không. Dạ. Thúy 33 tuổi hả? Dạ. Thực sự nhìn tưởng 23 Dạ em cảm không ơn ai chị có thể mà mà nói em là là là con số mà ừ. trên 3 được luôn á dạ thì um, em ờ, quê ở cần thơ ừ. uh, tuy nhiên thì em có um, chuyển lên sài gòn học và làm việc ừ. thì cũng uh, gần 18 năm rồi thì ừ. hiện tại em đang làm uh, trưởng phòng mua hàng ừ. của một cái chuỗi bán lẻ cô gái uh, rất là nhí nhảnh trẻ trung đó bên nhà trai ơi thôi vậy sẵn em nói luôn cái ưu điểm và khuyết điểm của em đi dạ uh, điểm mạnh của em thì uh, um, vì em sống tự lập từ nhỏ nên thành ra em rất là nhanh nhẹn tính cách cũng rất là mạnh mẽ ừ. nên thành ra là hầu như ờ, mọi người xung quanh em thì sẽ thấy em rất là lạc quan còn điểm yếu thì uh, đó cũng là điểm yếu của em luôn tức là khi mà mình uh, tự muốn mọi, làm mọi thứ một mình á thì thỉnh thoảng cái người bên cạnh của mình sẽ cảm thấy hơi cô đơn một chút mình mạnh mẽ quá mà dạ, đúng, đúng không rồi. Ừ. Thôi còn bạn duy em thì cũng uh, ưu điểm thì coi như là cũng uh, hòa đồng và vui vẻ ừ. và vui vẻ cười tươi lên nào dạ hơi căng thẳng đúng không ừ. lần đầu tiên cũng <laughs> ngại lần đầu tiên lên sân khấu có điểm yếu gì không đôi khi kinh doanh là quyết đoán hơi nhanh quyết dạ. đoán hơi nhanh trong kinh doanh dạ. dĩ nhiên đôi khi là đấy như từ uh, lĩnh vực mà bên uh, bán đồ đồ điện tử chuyển sang bên uh, nội thất bên nội thất chỉ có trong vòng uh, chưa đến 2 tiếng là đã đã đặt vé máy bay bay về ngoài đấy là học và chiến đấu ngay ừ tức là quyết đoán trong kinh doanh ha yeah. Dạ. so với đó kinh doanh điện tử bây giờ kinh doanh nội thất thì cái nào tốt hơn rồi thì kinh doanh điện tử nó bị thất bại đâm em nhảy sang bên nội thất đúng rồi mình phải chuyển liền thấy không được là chuyển liền mình à, có mấy mối tình rồi duy thì ờ, ngày trước thì có ờ, đã kết hôn đã kết hôn và ly hôn ờ, cách đây 4 năm mà ly thân là 5 năm em với bà xã sống bao nhiêu trong bao lâu sống được 7 năm rưỡi 7 năm rưỡi có mấy cháu rồi có hai cháu ạ cháu lớn ờ, nay 14 tuổi 14 hả con trai hay con gái con trai còn đứa thứ hai bé năm nay là 8 tuổi là con gái 8 tuổi con gái đang sống với ai sống với mẹ sống với mẹ hiểu rồi và bên đây mình nghe vậy là mình có cái cảm nghĩ gì ngay lúc này thì uh, em cũng uh, có một lần đổ vỡ hôn nhân Ồ, oh, dạ. vậy hả? À, cũng uh, tụi em cũng ly dị cách đây 4 năm nhưng mà tụi em thì chưa có cháu à. nên thành ra là uh, cái suy nghĩ nếu như mà có một người bạn mới và có hai ờ, thêm hai đứa trẻ đó thì cũng khá là vui như vậy là hai bạn cũng có hoàn cảnh đúng hơi rồi, gần gần cảnh. giống nhau yeah. ha dạ. hai các bạn đã lỡ ừ. một chuyến đò rồi ha ừ. hy vọng ngày nay chúng ta sẽ có duyên để đi trên chuyến đò mới đúng à, để đi đến ờ, bến bờ khát vọng của tình yêu nha Hai, chào, chào em mối kìa duyên à, chào chị em có thường xuyên về thăm hai cháu không em cũng thỉnh thoảng vậy hả thỉnh vẫn thoảng. phải trợ cấp đúng không dạ vì trợ cấp thì em em đưa một lèo đưa một lèo dạ. tức là đưa từ đưa lúc một lần ly dị luôn đưa lần thì từ hồi đấy giờ là người ta là không cho nói chuyện với, với, với bố nữa có nghĩa là đất đai các thứ ở Bình Dương là em cho hết từ lúc đấy giờ đi là người ta không có cắt không cho điện nữa không cho con ờ, gặp dạ. cha luôn đúng rồi đúng ồ trời ơi thôi, thiệt lá rụng cũng về cội thôi ờ. đàn trai làm trai số nó khổ lắm vâng ơi thân trai 12 bến nước đôi khi nó lựa trúng bánh đục nó cũng tội nghiệp thằng trai lắm trai khổ trai khổ thương quá à, thật trai sự đời đại 4.0 cũng khổ lắm ừ. do số phận hết á thì bây giờ biết đâu á sau cái hôm nay á thì là cái điều đó nó lại ờ, nó lại làm một cái động lực để mà cho hai bạn ờ, gọi là đến với nhau và mau chóng có được một cái, cái mái ấm mới. và có ừ. được niềm vui mới rồi vậy đi đúng không cháu trai cháu gái tại vì bên đây nhà nữ tôi là chưa có chưa có em bé ờ, từ từ ông cũng có thôi ông có hiểu không mối thành ra hiểu. là bây giờ nếu mà hai người đến với nhau thì chắc là tôi khuyến khích nhà gái tôi là có em bé liền đó ừ, để sớm đúng không ừ. vậy là cái mong muốn của em với cái người bạn đời ờ, tiếp theo này thì em mong muốn điều gì em chỉ cần là sống mà có trách nhiệm một chút và với hai nữa biết chia sẻ trong công việc ờ, làm ăn thì ví dụ mình kinh doanh ấy mình là phải biết là là uh, trao đổi với nhau ừ. để ví dụ như muốn kinh doanh cái gì đấy là mình trao đổi với nhau để mà mình ừ. cùng ờ, làm việc rồi còn về ngoại hình thì sao ngoại hình thì dễ nhìn chút là được rồi dạ. ừ. nhưng mà quan trọng có tâm là chính ạ dạ. rồi. giờ ông uh, tôi coi tiếp xúc nhà với gái. nhà gái tôi chút xíu nha rồi cứ ừ. che nhà gái hoài vậy ông đừng có gọi bằng cháu nha tại vì nhìn cái mặt tưởng là nít nha <laughs> đó nhưng mà đây là một dạ, cô thiếu nữ rồi à, rồi chào em gái trẻ dễ sợ không xinh xắn ừ. mà dạ. ha <laughs> rất là dễ thương mặt rất là nét luôn á ừ. em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào tại vì em cũng tự lập á nên thành ừ. ra em cũng muốn là cái người đàn ông đó cũng tự lập với có trách nhiệm còn uh, ngoài ra thì uh, ảnh theo hiện đại chút xíu cũng được nói chung là tốt bụng tốt bụng dạ. ừ. anh tốt cũng bụng chỉ yêu cầu là... em có tâm và em cũng yêu cầu ảnh tốt bụng thấy hai người này là thấy có cái điểm chung rồi đó ừ nhưng mà cái à, hoàn cảnh bây giờ nó đúng là cái đường đi nó cũng hơi khó khăn à, duy ở bình dương đúng không em ở đồng, đồng nai. đồng nai chỗ nào em ở ngay cầu hóa an ạ à. à, cầu hóa an còn đây ở bình chánh em ở bình chánh bộ xa lắm mà có hai chữ bình mà không có gần luôn à không hồn nó hai chữ bình nhưng mà nó <laughs> bình bình thôi không xa cũng gần nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể đến với nhau gia đình em thì vẫn có gia có nhà ở dưới Cần Thơ à. nên thành ra là ba mẹ thì ờ, vì cũng còn hai bà yếu à. ở vâng. dưới nên thành ra ba mẹ cũng đi đi về về thì hiện tại nhà đã là hai nhà rồi một nhà Cần Thơ với nhà một nhà ở Sài Gòn rồi Sài Gòn ở với ai dạ em ở với em gái em em gái dạ à. nhà riêng thì, mình đó ờ, hả cưng dạ đúng rồi ồ là đã Bình mua nhà ở Sài Gòn rồi chỗ nào à, em ở ngay khúc vòng xoay An Lạc á anh à vậy là dạ. gần quá thế thì gần chỗ mấy thằng bạn anh rồi đừng thứ đừng có nói gần mấy thằng bạn không không mấy thằng bạn nó đang ờ, làm kinh doanh ở đấy ừ. quan trọng là gần em thôi liên quan luôn đó thì ý em hay lên chỗ ông bạn lên bạn hay ở đó luôn đi được vâng, không hay lên trong mình chuyển qua đó mình kinh doanh đồ nội thất dòng xoay an lạc quận 6 được không thì kinh doanh đấy thì chỗ nào cũng được anh nhỉ riêng Đúng đất rồi. sài gòn ở chỗ nào cũng được nhưng miễn mà... có chỗ làm ăn tốt là mình có thể về được đúng không dạ. cái đấy được quan trọng đó là nãy giờ mình trao đổi qua lại rồi bây giờ hỏi ý kiến người, thân coi sao ừ. dạ. em đi ra vậy dạ em đi với ba mẹ À, xin chào à, đại diện nhà gái à, Xin chào à, hai MC, xin chào tất cả mọi người à, Tôi là mẹ của à, cháu Thúy Thì à, Thúy à, ở nhà là đứa con rất là ngoan à, Sống có trách nhiệm Ở trường ấy thì thầy à, à, yêu bạn mến Đi làm thì đồng nghiệp cũng rất là thương Thì hôm nay là có bốn năm số người bạn đi theo luôn đó Mẹ thấy à, anh bên này cũng rất là chững chạc và cũng uh, trông rất là phúc hậu hiền lành mẹ mong là hai con là cho nhau cơ hội tới đây gặp là là cái duyên rồi mình ờ, cho nhau cơ hội tìm hiểu à, tiến xa hơn thì tốt à. xin hết thấy nhà gái thấy hiện mức mà nói không dám nhìn luôn sợ <laughs> nghe nói tới ba mẹ nhà gái cái mặt luôn coi như xanh lè chứ cười tươi lên nào cười tươi lên lấy thiện cảm nào rồi ờ, đồng chí duy đã rung nay còn rung hơn đó duy đây Duy đi với ai? Em đi với ờ, ba chị, em với một ông anh À, mời à. đại diện nhà trai Em xin ờ, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và em chào xin gia đình họ nhà gái và thì em thấy em duy này em này có rất chừng là có trách nhiệm đến gia đình vâng với lại em sống cũng thẳng và ờ, em thúy bên này thì cũng có một cái rất chừng là mạnh mẽ và em thấy hai em này cũng nên cho nhau một cơ hội để cho các em tiến tới có thể xa hơn em xin cảm ơn ừ. cảm ơn hai gia đình nha bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt mở rào Đó, cười tươi lên nha mạnh mẽ lên nào duy bắt đầu đi à, mình nhận hoa của mình trước đi mình nhận dạ. hoa trước rồi mình tặng quà sau à rồi chào, dạ. chào. rồi anh dạ, em tặng em lớn lên duy em tặng uh, cho bạn anh... rồi anh tặng chứ anh tặng em em, tặng cho bạn đây rồi thì cứ gọi ừ. là bạn đi dạ yeah. Dạ. sao em bạn được ngựa hơn người ta đến gần chục tuổi mà lại thì bạn gì quan bản này em đi ai cũng thế em chưa biết như thế nào nhưng cứ gọi là bạn ạ dạ em cảm ơn anh ừ, em. dạ đó, em cũng có rồi, quà đó, tặng rồi, tặng đi đứng đó đứng đó chưa <laughs> tới gần nữa em tặng anh dạ, rồi, um, cảm ơn em. đây là một cái quyển sách cũ nó giống như là một cái ý nghĩa là cái giá trị của một người á, nó không quan trọng cái chuyện là nó mới hay nó cũ à, nó quan trọng ở cái chuyện nội dung của người đó và cái quyển sách này em rất là quý vì quyển sách này là của um, um, của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và em đã xếp hàng để mà chú Ánh ký tên vào đó nên em đã giữ 9 năm rồi thì giờ em tặng anh dạ, rồi, cảm Trời ơi, dạ. sao em lại có thể gọi là trao một cái mà nó quý của đời mình như vậy cho <laughs> người, người ấy dạ, vậy cảm ơn em rồi coi như gặp đây có duyên chị mở ra mở ra coi cưng mở ra coi cái sách tựa gì vậy dạ. yêu em đi anh hả dạ không em cũng không ờ, rành cái quyển sách này <laughs> nhưng mà em phải biết cứ đọc lắm nhưng mà thôi thì ờ, em về em đọc ừ quý là quý ở cái cái gọi là cái sự mà bạn này bạn giữ quá lâu 9 năm xin cho bạn được cái chữ ký gặp chị là chị không có tặng đâu chị tặng cái khác dễ mua hơn ừ. tặng cuốn sách đó mà không có chữ ký vậy là em đủ biết rồi đó ha <laughs> ok ha dạ. rồi đó dạ. ngồi nói chuyện đi anh đã có hai cháu rồi á Đúng thì um, anh nếu như mà đi tiếp một bước nữa thì anh có ngại có thêm em bé không à không cái đấy thì anh không ngại yeah. Dạ. ừ. vì ờ, nếu mà một gia đình mới thì mình phải có ờ, con cái để cho nó vui vẻ với hai nữa nó có cái sự ràng buộc yeah. Dạ. cái đấy thì anh không không không, không ngại mà thậm chí là cũng là cũng phải có một hai đứa nữa đấy yeah. Dạ. là đấy là chuyện là, ờ, là bình thường lúc mà anh chia tay với vợ cũ á thì um, lý do có có thể nói cho em lý do tại sao mà chị không cho anh gặp con không khi mà anh quyết định anh ly hôn ở đấy thì ly thân là 5 năm mà ly hôn đến nay ừ. cũng ba bốn năm rồi thì yeah. Dạ. không còn tình cảm nữa thì ừ. thì thì ly hôn thì cô ta thì muốn là là là là quay lại yeah. Dạ. nhưng mà anh quyết định không thì cái từ cái sự đấy trở đi là ừ, là là, là quyết không... định là, là là độc chiếm không có muốn cho yeah. Dạ. cho gặp. vậy anh cũng không có cách nào để liên lạc với hai bé à có chứ có có ừ. liên lạc thì thông qua các ờ, anh chị bên nhà bác ừ. thì thì vẫn biết bình thường nhưng mà chẳng ừ. qua không, không không trực tiếp thôi yeah. ừ như em suy nghĩ như thế nào về về, về cái chuyện hôn nhân em nghĩ là cái hôn nhân nó là cái um, phát triển cao hơn của tình yêu á nên nó sẽ phải giúp mình thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với cái người bạn cùng với mình với thứ hai nữa là cũng giúp cho cả hai tốt hơn thì đó là cũng một điều tốt thì em nghĩ hôn nhân cái ý nghĩa thiêng liêng của nó là như thế nếu chỉ kết hôn để có con thì ờ, không phải là là là suy nghĩ đó của em Đúng rồi, vì ừ. theo cái chuyện hôn nhân đấy là cái chuyện mình sống cả đời. Dạ. Mà mình có duyên nợ mình mới đến nhau. Cái đấy thì anh biết, còn trong hôn nhân đấy đã là vợ chồng ấy thì phải là cùng một chí hướng. Ừ. Đấy, cái đấy là quan điểm rõ ràng của anh. Dạ. Và với hai nữa cha mẹ hai bên đấy là cũng phải là như nhau. Yeah. Dạ. Có nghĩa là đối xử như nhau không yeah. Dạ. có phân biệt. Ý ừ. là mình đối xử cha mẹ mình như thế nào thì cha mẹ vợ mình đối xử hoặc là cha mẹ chồng vợ yeah. như dạ. thế nào thì cha mẹ chồng mình cũng phải đối xử như thế. Yeah. Cái đấy là quan điểm của anh. Yeah. Đấy Duy nói ờ. cho bạn gái biết mình có gia trưởng hay không? À không, gia trưởng thì anh không có gia trưởng Và với hai nữa thì về nhà đấy thì nói chung là toàn bộ là bố mẹ quyết định hết chứ còn anh không có quyết định gì hết mà với hai nữa với các thứ em cũng không có quyết định vì Ủa, sao, sao? mình vui vẻ là mình không có có, có cái chuyện gia trưởng sao sao em về nhà là bố mẹ quyết định hết hả Dạ thì ví dụ như nếu mà em mà muốn mua cái gì đó thì ừ, để ông bà mua chứ còn em cũng không quyết định là em mua cái gì đó hoặc là em nó ấy không mua. Chuyện em muốn mua gì thì em có họ bố mẹ quyết định hay là em quyết định? Bố mẹ quyết định. Em muốn mua gì bố mẹ cũng quyết định luôn. Không, em ý là về nhà đấy là về nhà là bố mẹ quyết định. Chứ còn à. ở trong đây thì em tự lập từ nhỏ à. Đấy, chứ còn ở trong đây thì em quyết định ví vợ em muốn mua điều gì đó thì em quyết định hay là bố mẹ em quyết định không cái đấy là em quyết định chứ vợ ừ, chồng quyết định chứ khỏe. còn còn để không... hỏi cho rõ cái <laughs> chuyện dạ. đó nha nãy nói cái chuyện gì để bố mẹ em quyết định thì anh cũng hơi lo ý ý, ý anh nói là về gia đình dạ ừ. chứ còn à, chuyện nói chung là... ba mẹ quyết định là đúng đó dạ. nhưng mà có những cái điều riêng là mình phải quyết định mình có phải có cái à, gọi là cái chứng kiến riêng của mình đúng rồi anh có ngại quen người nhỏ tuổi hơn quá không tại vì ờ, em cũng sẽ thường xuyên đi chơi em cũng có nhiều bạn bè à, mối quan hệ của em cũng rộng tại vì mình cũng làm ở công ty thì mình cũng có nhiều mối quan hệ với nhà cung cấp nè em sẽ có nhiều thời gian bên ngoài nhưng mà vẫn có thể cân bằng ở việc ở nhà không thì nói chung công việc ấy thì anh không có ngại gì hết vì sao đấy là mình cái giao lưu xã hội mình phải làm ăn là mình thế, yeah. Dạ. kể cả anh cũng thế chứ không phải không có mối quan hệ thì mới có làm ăn cái đấy là chuyện không sợ vì nếu mà đã một người đi rồi thì một người ở nhà phải đạo diễn thì cái đấy thì giữa cái đấy là anh cân bằng được hết thế nên không sợ đấy là nếu mà về gia đình vì anh đã là là là quá là vấp ngã với hai đứa ừ. trưởng thành rồi thì anh yeah. Dạ. hiểu được cái gia đình như thế nào rồi nếu mà có cuộc tranh luận quyết liệt thì ai trong hai người sẽ là người xuống nước và xin lỗi nếu mà nói về cãi nhau ví dụ xô sát ấy yeah. Dạ. hai vợ chồng ấy thì tốt nhất là anh thì anh cũng chẳng có muốn nói nhiều chỉ nói một hai câu còn nói nhiều quá ấy, thì anh cũng như bố anh thôi thì lững đi sang nhà khác <laughs> xong rồi về nhà khác là thì nhà nào anh ý là ở quê ở quê là <laughs> sang dạ. nhà nhà nhà bên cạnh rồi chơi tí rồi bắt đầu nó em tưởng qua nhà cô khác <laughs> không không ở quê thì thì nhà hàng xóm đấy ờ, như thế chúng ta đã lỡ một lần đò đó bao giờ chúng ta sắm có thể sắm đò mới đi tiếp nào à, tại vì uh, ba mẹ em cũng lo em là tuổi cũng lớn rồi đó thì nên ba mẹ cũng uh, đốc thúc đi cái chương trình này cũng lâu lắm rồi mình đi cũng là một cách để mình uh, thử xem xem là cái việc mà mình đang muốn làm á mình có làm được hay không uh, với thứ hai nữa là mình cũng uh, muốn để cho ba mẹ vui lòng uh, nhưng mà em nghĩ lên đây rồi thì uh, có lẽ là em tìm em tìm hồ sơ để phù hợp á cũng đã lâu rồi thì uh, nếu mà gặp được anh thì cũng là một cái duyên em nghĩ nếu mà dành thời gian tìm hiểu thì em có thể ờ, tìm hiểu từ khoảng 6 tháng đến một năm thì có thể đám cưới thì nếu mà đã mình đã về ví dụ về một nhà đấy thì tất nhiên là mình phải về một giường một mối cùng phát triển chứ còn mỗi người làm một cái thì nó tất nhiên là nó cũng ấy hơn mỗi đấy người nơi cũng mệt ha dạ cũng hơi hơi mệt mình mong con trai hay con gái thì con nói chung là con nào cũng được anh con nào cũng được ha thời buổi giờ con nào cũng được còn em em cũng vậy luôn con nào cũng được đúng rồi con cái là trời sinh bây giờ thế này à, duy bước tới nắm tay bạn gái à, và nói tất cả những cái gì mà bạn mình đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha nghĩ <laughs> sao đó vậy cảm xúc từ bây giờ thế nào xác định mình đến với nhau ấy, thì anh yeah. Dạ. cũng ờ, là cái chỗ dựa cho em che cho em ờ, ừ. lúc mưa lúc nắng Đấy. Dạ. Okay thật ra thì ờ, tại vì công việc thì em rất là mạnh mẽ với tự lập nhưng mà tất nhiên là phụ nữ thì sẽ luôn luôn có những cái lúc mà yếu đuối á thì ờ, em cũng mong là cái đấy anh che chở được ừ. dạ ừ, ok à, thì anh cũng hứa coi như nếu mà có chuyện gì đấy thì anh dạ. sẽ là cây cây cổ thụ dạ chống cho em dạ. đấy thôi cảm ơn ừ. cứ nắm tay để ta trao nhau những cảm xúc để xem khi mà buông tay ra mình có gọi là sao xuyến gì hay không à, thì em nhìn nhau hát, đi hát, hát một đoạn ừ. nào đó em sẽ hát bài ta có hẹn với tháng năm nha hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hoa cơn mưa đầu mùa để cơn mưa tươi mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế vì có em đời ấm êm mình có nhau như ngày xưa đã từng dạ xong hay quá vậy <laughs> bạn gái hát rất hay nha bạn gái này là hơi bị đa tài đó nha ừ. tháo vác xinh xắn đúng rồi mà. người mà đọc sách nữa đó ừ. là còn tuyệt vời hơn nữa detox không khí từ trong ra ngoài Toshiba Hai bạn để tay vào nút bấm Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân Chúng ta đã nắm tay nhau Đã nhìn thẳng vào mắt nhau Mình kiểm tra lại Xem Đây có phải là một nửa con tim của mình hay không Nếu đúng Bấm ngay cái nút đó Không cần đếm Nếu không đúng Không cần bấm Quyền quyết định của các bạn Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha Rồi. Nào Sau 3 tiếng đếm nha một hai ba Trời ơi Nhịp tim rất là đồng đều luôn Rất đều Đấy Hãy nắm tay nhau Bắt đầu từ bây giờ Không phải bắt tay <laughs> Nào Nắm tay thế nào Xen tay vào nhau nào Thấy chưa <laughs> Tình yêu bây giờ 4.0 rồi nha Nhanh gọn lẹ Không là bạn mình nó nhanh hơn mình đó à, Hiền <laughs> Nhát nữa à, Anh nghĩ rằng là em gái cũng có thể chủ động trong tất cả mọi công việc bây giờ đừng có lo à, quan trọng là hạnh phúc của chúng ta thôi nào hãy nói gì với ba mẹ của bạn gái đi dạ con à, chào hai bác ạ và chào anh. À, con cũng uh, xin phép cho con uh, được ừ, tìm hiểu em thúy nếu mà đi đến được với nhau thì con cũng là chỗ dựa và che chở cho em suốt đời à, xin phép luôn hai bác cho con xin hôn em Thúy cái hôn đầy yêu thương dạ. rồi con ờ, xin phép ạ <laughs> thôi em xin phép nhé dạ. Thì hãy cố gắng đó. giữ lấy mối tình này hãy cố gắng để phát triển cái tình yêu nó thăng hoa hãy cố gắng chúng ta làm nhanh gọn lẹ có thể từ đây tới cuối năm luôn nha à, hôm nay thì cái sự chứng kiến của gia đình anh nghĩ rằng là một cái cuộc hội ngộ một cái duyên và một cái nợ đó đó gần đến rồi đó cố gắng nha cố gắng lên nào đừng buông tay ra nắm lấy tay nhau rồi. trong bất kỳ hoàn cảnh nào <laughs> bất kỳ phong ba bão tố nào nếu thật sự là yêu nhau hãy nắm tay nhau nha chắc chắn rồi